chào anh em nay mình làm một video để giới thiệu đến anh em cái bộ bầu cua sử dụng cái nước điện từ lalo đấy, khi anh em chơi ạ, là anh em sử dụng cái chai nước điện từ lalo này anh em chạm một bầu cua chống vào tay chạm một cua là anh em biết về con gì sáu mặt sáu như rung khác nhau chỉ trên một lần chạm đấy thì rất đơn giản thôi chơi cái này là cực kỳ đỉnh cao nhất của một bầu cua bây giờ hột là anh em lưu ý cho mình này hột là hột xanh chín ngoài chợ hết tức là hột hột chợ luôn nhá đây mình sẽ lấy bất kỳ một hột bầu cua nào rác lung tung đây này Đó, sẽ lấy bất kỳ một bộ hột này Đó. đây lấy lấy cho nó đồng bộ đi mình sẽ lấy cho nó đồng bộ chọn một hột bộ ra đây cho nó đồng bộ đi đấy thì khi anh em chơi ạ là anh em cần chạm tay vào bầu cua là anh em dành thắng một trăm phần trăm thì tất cả là cái đĩa này là xanh chín này hột xanh chín này lắp bình thường luôn này lắp trợ này Đấy, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái độ đây là cái làm châm này không hút hột không hút này đấy hột đây là đây cái hột là hột hột, hột công chuyện hút đấy còn hột không công chuyện không hút này nắp này làm châm không hút này đĩa này tôi nói là cái này là cái nhôm không nhôm này đấy thì lát xong mình sẽ đọc tất cái bộ này ra để cho anh em xem luôn cùng nhá đấy thì đây đi chơi này anh em giả vờ anh em lấy một chút nước vào tay này đấy lắp chặt lại rồi anh em chạm vào hộp cua này như vậy thôi chạm một ít thôi nó tự nó sẽ bay hơi nó giống cồn này cái này giống cồn này tự bay hơi này chạm xong này anh em chạm một ít thôi nhá không cần chạm nhiều đấy nó sẽ báo rung thông qua cái bộ điện thoại này cái này thì dùng pin tiểu rồi bên trong này có cái pin tiểu lắp pin tiểu này mình sẽ mình mình sẽ lấy có pin mình lắp vào này lắp pin anh em lắp pin tiểu vào này đó, đậy lắp lại bật công tắc lên để trong người Đấy, khi mình chơi thì mình có thể để vào trong người luôn nhá đây là cái sóng thu phát sóng của nó này Đấy. anh em ờ, để trong bụng trong người nó sẽ rung không ai biết thì mình biết thôi thì bây giờ mình sẽ cầm tay mình đánh cho anh em xem vào những bầu cua này anh em bôi xong khoảng 10 20 giây là nó sẽ có tác dụng khoảng cách giữa cái này và hột là 20 cái đó là khoảng tầm 2 mét đổ lại đấy tôm 100 trăm có tôm mở ra cho anh em xem này đấy, tôm này tiếp tục lắc này em lắc mạnh này nhá không sao lắc cái này mắc thoải mái luôn này máy rung máy trên tay mình rung là con cua này mở ra này Đấy, một con han cua này nhưng mà nó chỉ biết một con thôi nha anh em nhé tiếp tục này Đấy, anh em cứ thoải mái nhé thanh chín thoải mái đi rung mạnh mạnh như thế này Một trăm trong có cá này mở cho anh em xem này cá này Đấy. tiếp tục đánh kỷ niệm anh em một vài tiếng nữa này tôi sẽ để cái này trong người nhá đây kẹp trong bụng này Chắc bây giờ tôi kẹp trong bụng chỉ tôi biết rồi nhá này, ừ. này. Đấy, trong người tôi cảm nhận cái nhịp rung là con bầu tôi mở cho anh em xem này bầu này Đấy, em thấy chưa hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn tôi đánh cho anh, anh em tí nữa này theo nhịp rung cảm nhận trong người tôi là con lai tôi mở cho anh em xem này lai này đấy thế bây giờ tôi sẽ đập luôn cái tù này nhá đập cái tù và cái bóc hột này tôi trước tiên tôi bóc hột này hột là hột thanh chín một trăm trăm rồi anh em ghi cho tôi này hộp là hộp suốt hộp giấy không quan trọng anh em mua hàng anh em phải lên cửa hàng thử hàng nhá được thì anh em lấy còn không được anh em quay cà phê cà pháo không có vấn đề gì cả đây một xanh chín này 100 trăm hộp xanh chín nha anh em nha đấy có cái tô này tôi sẽ đập luôn sẽ lấy cái thước để tôi đập cái tô này luôn này anh à, tô là bình thường này Đấy. cái đít tô tôi đập luôn đít tô này Đấy. nếu mà là camera thì nó sẽ đen xì rồi dây nhựa lằng nhằng rồi đấy anh em mua hàng thì alo số điện thoại mình 098431